Welcome to Ốc Ngố Channel Các bạn có biết đến nữ nhi quốc ở trong tô ngọt không không? Vào cái thời đại đó, người ta thường giặt đồ dưới hồ, dưới sông, có đúng không? Nhưng bỗng nhiên có một ngày đặc biệt á Mà cả dòng sông bị nhuộm màu đỏ Thì <laughs> cái điều này nói ra hơi bị kỳ Các bạn tự hiểu tại sao dòng sông nó bị nhuộm màu đỏ đi nha Thì cái dòng sông á cũng có nét tương đồng với uh, cái SCP hôm nay của chúng ta làm SCB hôm nay của chúng ta là một cái ao cũng khá là to và trong đó có rất là nhiều chất lỏng màu đỏ nó kết thành một cái cái ao ấy, hoàn toàn là kiểu mà đỏ như là máu luôn và cái dòng sông đó cũng có nét tương đồng một chút với SCB của hôm nay của chúng ta làm SCB hôm nay của chúng ta là một cái ao nó màu đỏ như là máu vậy đó hôm nay chúng ta sẽ đến với SCP 354 cũng là một vũng máu cực to được phát hiện ở à, miền Bắc Canada. Còn gọi cách khác là một cái ao máu, nhưng khi đem cái nước của cái ao này đi xét nghiệm thì lại cho một điều rất là kỳ lạ. Máu này không phải là máu của một sinh vật nào cả, nhưng nó lại có nét tương đồng với máu người và nó là một cái ẩn số về cái bản chất thật sự của nó là cái gì. Các nhà khoa học thì không biết cái độ sâu của cái ao này là bao nhiêu, đáy của cái ao có cái gì nhưng mà có cái điều kỳ lạ là nó kéo cái phần đất gần nó xuống để nó bồi tụ lại bồi tụ một thời gian á cho đến khi cái khu đó hoàn toàn thành một cái uh, chỗ nước màu đỏ đặc sệt và những hiện tượng dị thường á lúc này bắt đầu uh, diễn ra những cái sinh vật kỳ lạ và những thực thể bắt đầu xuất hiện và cố gắng thoát ra khỏi cái hố đó các sinh vật này á cực kỳ thù địch và nguy hiểm SCP-354 được phát hiện sau một vụ tai nạn máy bay. Những cái nạn nhân trên máy bay mà khi gặp tai nạn á, may mắn còn sống, họ lang thang trong rừng một thời gian, họ đã bắt gặp một cái hồ màu đỏ. Sau đó những người này á, lại tiếp tục đi đến chỗ có dân cư sinh sống và được biết cái hồ này là một huyền thoại đô thị ở địa phương đó đã có mặt từ rất rất lâu rồi. Cho đến bây giờ á, tổ chức mới cử nhân viên đến để mà đối phó với cái hồ này và đã xếp nó vào là mối đe, đe dọa lớn với cái khu vực xung quanh. Ngay lúc này, tổ chức đã lập một trạm quan sát Epsilon 38 để quan sát và ngăn chặn khách du lịch vào cái khu vực này. Ngay lúc này á, SCP-354 được phân loại là eclipse. Sau gần 2 tháng thì đã có những sinh vật kỳ lạ xuất hiện từ cái hố đỏ sệt này chui lên. Anh em nghe không làm đâu, nó chui từ dưới, nó chui lỗ lên mọi liên lạc ở trạm Epison 38 ờ, đều bị cắt đứt không hiểu vì cái lý do gì tổ chức đã cử một lực lượng đến để điều tra thì vừa đến thấy trạm quan sát là các nhân viên đã đều gần như là chết hết bắt đầu lực lượng phải ờ, triệt hạ cái thực thể chui ra từ cái lỗ đó sau vụ việc SCP-354 được đánh giá quản thúc lại là cây tờ tổ chức phải xây dựng một cái khu gọi là Site 354 để chứa SCP-354 trong đó. Thì phần quản thúc của nó cũng như những gì mình đã nói ở trên rồi, lúc đầu được đánh giá là Eculis và sau đó thành cây tờ. Phải luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt những gì O5 đưa ra và luôn luôn bố trí lực lượng phản ứng với các thực thể chui ra từ SCP-354. Vậy đã có bao nhiêu thực thể chui ra từ cái hồ này? Đầu tiên á, là SCP-354 1 là một con dơi siêu to siêu khổng lồ đã bị triệt hạ bởi lực lượng. Rất là may nha, chú dơi này á, nó xuất hiện ở Canada Chứ mà nó ở Trung Quốc á, thì chắc có lẽ là thành nồi cháo dơi siêu to siêu khổng lồ rồi SCP này thì lại không sợ súng đạn nha Nhưng mà tổ chức đã triệt hạ nó bằng cách xài bom Napalm SCP-3543 là một quả cầu kim loại có thể phóng ra tia điện làm tê tái cho đến chết à, nói chứ à, điện giật đau lắm đó mình xài từ tê tái cho nó nhẹ nhàng và cái điều rất là thú vị nó bị hạ bởi một người mà không phải là trong lực lượng ờ, đặc nhiệm gì hết mà đó là một người tiến sĩ ông tiến sĩ này đã cầm cái búa tạ lao vào đập SCP-3543 sau đó nó tự hủy gây tổn thương một phần của khu vực quản thúc cũng uh, gây chấn thương lên tiến sĩ nhưng rất may mắn tiến sĩ đã hồi phục và cũng đã được tiên dương về cái sự dũng cảm của ông ta. Sau văn đoạn trên, anh em đừng thấy tiến sĩ là chân yếu tay mềm không đâu mọi người nhé. Và đây kiểu là à, bố mày là tiến sĩ nha, mày đùa là mày tao có thể cầm búa tạ đập mày chết nha. Đấy, nó là như vậy đó mọi người. SCP-3544 là một dạng bò sát, súng đạn bình thường á, chỉ làm nó cảm giác như là mũi đốt inox thôi. Nên tổ chức đã cử đội Omega 7 Pandora boss xử lý cái vụ này và đã thành công. SCP-3545 thì dữ liệu đã bị xóa rồi. SCP-3546 là một người Ấn Độ xuất hiện từ cái hồ máu cũng do khu vực đang bị hư hại á bởi cái cuộc chiến trước đó nên SCP-3546 vừa xuất hiện đã bị bắn hạ ngay lập tức. Lúc này tiến sĩ ở khu vực tỏ thái độ kiểu mà không hài lòng với cái việc mà bắn hạ SCP-3546 ngay lập tức như vậy. Vì khi xét nghiệm thì ông ta cũng chỉ là một con người bình thường thôi. SCP-35414 nó giống với Kraken. Phần lớn á, nó sống ở dưới mặt hồ, có chỉ có 5 xúc tua quay lên que quẩy que quẩy và nó đã bắt những cái sinh vật gần đó để kéo xuống mặt hồ. Đã có một số nhân viên cấp D bị nó bắt. Lực lượng á, đã sử dụng dạng súng hạng nặng để mà bắn hạ nó. Sau đó nó bị thương và nó rút về cái hồ và biến mất luôn kể từ đó. SCP tiếp theo chui ra từ cái lỗ đó là SCP-35416. Thực thể này á, khá là đặc biệt, nó có hình dạng của một con mèo. Trong lúc nó vừa xuất hiện á, thì nó là hai viên đá màu đỏ và đen. Mà một phần nào đó của viên đá đang bị mắc ma, có nghĩa là nhung nhao đó mọi người, bao phủ và cái nhung nham này thì đang nguội dần. Thực thể này á, thì chỉ đứng yên, nên lực lượng chỉ nổ súng bắn cảnh cáo thử coi nó có động tĩnh gì không. Kết quả thì nó không có động tĩnh gì cả và lực lượng đang chờ cho đến khi 100% cơ thể nó được bao phủ bởi nhung nham nguội. Cái lúc này á thì nó đã hoàn toàn bị cứng đơ rồi. Nó thành một tác phẩm mọi người ạ. À. Và đem nó vào phòng của một tiến sĩ để làm vật trang trí. Thực thể cuối cùng được ghi nhận trên tài liệu đó là SCP-35418 là một con robot được làm từ kim loại giống như kẻ việc quỷ diệt trong phim uh, ngày xưa chúng ta hay xem đó mọi người. Nếu anh em nào đã xem phim đó thì anh em cũng đã biết và nó xuất hiện trong vòng 60 phút. Nó đã triệt hạ gần như 90% nhân viên tại khu vực 354 cho đến lúc nó tự hết năng lượng và nó đờ ra. Sau khi nó đờ thì các nhà khoa học bắt đầu tháo gỡ để xử lý nó và nhằm mục đích nghiên cứu nữa. Và các bạn thắc mắc là cái lỗ đó là cái gì mà tại sao có rất nhiều thứ chui ra chui vô từ cái đó đúng không? Và có thể là thực thể ác, cũng có thể là một con người bình thường và cũng có thể là một con mèo ờ, làm bằng đá hồi nãy rồi sau đó bị nhâm nhâm thạch nuốt chửng what nghe kiểu uh, what the fuck vô lý đúng không và rất là phức tạp luôn vì như vậy các nhà khoa học đã cử một đội để lặn xuống dưới xem bên trong có gì thì cái bước đầu á cái tàu ngầm này không thể nào lặn xuống được vì cái mặt hồ nó kiểu mà nó cứng cứng sao á không thể uh, cho cái tàu tự lặn xuống thì bắt buộc là phải đào sau khi mà hoàn toàn chiếc tàu ngầm mà nó chìm trong cái hồ đó được thì bắt đầu nó có thể lặn xuống dưới với tốc độ cực kỳ chậm như là một con rùa luôn đó là 10 mét trên một tiếng cái lý do là nó chậm như vậy thì em cũng đã biết rồi cái phần uh, ao máu đó nó rất là đặc nó đặc sệt luôn thì phải lặn từ từ từ từ từ nhưng mà ở dưới phần dưới nó là trong nha mọi người kiểu mà nó trong suốt luôn nó trong mà nó màu đỏ đó là quan sát vẫn thấy xung quanh nhưng mà cực kỳ đặc sệt nên lặn xuống kiểu mà tức trong người á sau 3 ngày thì họ cả đáng lẽ là họ phải cảm thấy là tàu đang lặn xuống đúng không nhưng mà có số báo hiệu á là họ đang bắt đầu nổi ngược trở lên lúc này á tốc độ nổi lên thì nó khá là nhanh sau một ngày thôi họ đã nổi lên một cái mặt hồ khác nhìn ra ngoài cửa sổ thì tối đen như mực cái nơi này á lúc đầu được đo đạt thì thấy trong không khí chỉ toàn là axit chlorhydric nên họ không thể đi ra ngoài. Họ phải chờ đợi, sử dụng cảm biến và đo đạt từ tàu ngầm thì cho một kết quả buổi sáng họ có thể thở được và buổi sáng ở đây kéo dài tới 43 tiếng còn buổi tối kéo dài 28 tiếng thì hoàn toàn không thể thở được vậy họ đang ở một hành tinh khác một ngôi sao khác hoàn toàn với trái đất của chúng ta hành tinh này thì có lẽ đang ở trong thời kỳ khủng long vì xung quanh chỉ toàn là rêu và rong và một số cây rất là to luôn. Họ cũng đã nghe và nhìn thấy sau cái tiếng rầm của một con khủng long ở gần đó và nhìn á, thì nó giống với một con T-Rex ở trái đất. Họ đi càng xa mọi thứ càng thay đổi, thay đổi một cách phức tạp luôn á. Và họ cũng đã tìm thấy một số thứ được tạo thủ công bởi ờ, con người của hành tinh đó. Mình không biết ở chỗ đó là con người hay là con gì, nhưng mà có thể gọi là con người ở hành tinh đó nha. Ok mọi người, qua cái hành trình khám phá của tổ chức á, thì mình có thể thấy rõ SCP-354 là một cái cổng liên kết giữa trái đất và một hành tinh khác và những sinh vật ở hành tinh ờ, đó vô tình hay cố ý gì đó chúng ta không thể nào biết được và rơi vào SCP-354 và khi nó rơi vào thì nó cũng sẽ có hiện tượng như uh, từ trái đất qua hành tinh đó thôi nó sẽ chìm chìm chìm nhưng mà trong đó chắc là thở được cho nên là những cái ờ, sinh vật đó có thể qua tới hành tinh của mình luôn vậy thôi chúng ta đến đây là kết thúc nha cảm ơn mọi người đã xem đừng quên để lại một like một share cho kênh của ốc ốc đã làm việc hết sức mình để ra được những clip này thực sự nó tóm tắt nó rất là dài dòng và nó rất là khó hiểu nhưng mà thật sự các bạn chỉ xem thôi các bạn không có chịu khó bấm sub cho mình nhưng mà các bạn có thể ờ, bỏ một ít thời gian để đăng ký và bấm sub cho ốc được không để ốc đạt được 100 ờ, cá súp cũng được ước mơ của ốc chỉ được lụm một cái nút vàng trong đời thôi nhá nhá mọi người nhá đừng quên ờ, chịu khó đăng ký và bấm súp bấm cái chuông giúp mình nhá tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ